đem ra trước mới ra được Ba đấy mà trước thì ba đôi thì ngon chế đẹp chế đẹp hỏi nó có dám trả lời đâu mà đúng rồi ok ok ông ạ ờ, ok ông ạ ý là nó bảo anh là ờ, xong game là anh phải che lại sợ mọi người thấy uh, trận win xấu win à, đại loại không kể thì phải giống ý ý thì ý nó bảo thế đại loại là anh sợ người ta thấy trận win mà không không trả lời nó là để gọi là ăn sợ như là sợ nó nói đúng à vừa sợ ông nói đúng quá thôi tôi tôi không trả lời ông đâu ông nói đúng mà còn nói to ai mà dám trả lời <laughs> bà nói đúng mà còn nói to má đặt mình đi khốn gãi rồi chắc ờ, ông ông bảo thế là chắc một mình ông khôn không còn mấy ông ở đây ai ngu đúng không ý ông là nói thế đúng không ý dạ, ông ý, ý ông là ông bảo là ở đây ai ngu coi chỉ có ông khôn thôi đúng không à, dạ, ông ông khôn thế thì ai chơi với ông ở nhà chơi chắc pin má hả rồi đừng có quay xe cho nhiều levi đường giang à, à chết rồi levi đường giang rồi chết mẹ rồi quay xe quay xe quay xe quay xe levi đường giang à chết à. vô vô vô vô Ờ, rồi, vô đặt vô đặt mời tìm càng tìm càng ơ ơ ơ ui thấy rồi nó có ghé nó không gần mình được đâu. đó trong phút này à, em em vê đúc vê, ờ, vê đúc ông ông đâu vê đúc ông đâu này này lên lên lên xếp đi lên xếp đi là vừa nó thấy anh này nó thấy anh này đâu rồi anh máu à chết rồi chết rồi hai hai anh anh anh giúp em giúp em hiện tại chưa chỉnh được một không tám không rồi trong rồi trong rồi trong rồi trong rồi từ từ từ từ từ từ từ từ chờ hai em chờ hai em rồi em còn cái chói trả lại rồi ok để trên cho em nha để xin chim mà lên xin chim mà game game chìm nó chứ không phải chìm mình anh anh anh anh anh đồng quá đồng quá đồng quá đồng quá ở kìa ở kìa ở kìa rồi thôi Con ti kìa, con ti kìa, con ti kìa, con ti kìa À, pha đi ông ta biết phút mình kịp là ngon rồi Anh ra, anh ra, anh ra, coi thằng Lê xin nữa nha, con Lê xin nữa nha Rồi Nè, nè, nè, nè, thằng Lê xin nè, Lê xin nè Nè, giúp, ấy, ấy, ấy Đồ Đó Đi còn bánh miếng nữa thời gian pha nó ra ra thấy rồi nó thấy anh rồi để trên nhọc à, tụi này nó mắc rô hết chúng ta Ủa? Đợi lên luôn này này này này nó lỗi nó lỗi nó lỗi nó lỗi nó lỗi à được không bốn máu theo được không đó năm mươi hết lát năm mươi hết lát à năm mươi hết lát đó này thôi chết thôi lấy tiền chẳng quá nhỉ rồi điền à ờ, gì vậy chụp quá thì ca luôn ghé ba dạ. em anh máu anh lúc máu anh dạ, gì ba quá trong ad này hủy luôn quá ta ơi tự nhiên không e lên vậy rồi thằng kia đáp ca luôn rồi phải rồi Má, cái thằng này ta biết nè Trộn năm rồi Mới nãy cho rồi rồi dạ, Được nha, được nha, lên nè em, em, em, em Anh đang lên nè Anh đang lên nè, anh đang lên nè Đang một sau, một sau, một sau à Được nha, cẩn thận chết đó nha Ra, ra Mất con mẹ đồng ba rồi, đồng ba mình mất rồi xong nó vô ta em à. em em em em nè nè nè nè nè nè nè nè à, chết đã rồi còn gì đâu ra Nhưng mà ra ra ra tí giúp mày ra tí giúp mày Không ra phải ra thêm mới ra mới ra được Hả? Thì tìm ra trước em mới ra được Từ ta để mà cướp được baron thì ngon Chết em chết em biết biết nhờ đến cắn mở ra mình rạng ra tiếp mình. Tại đấy bắn mấy cái kìa mà Khỏi chơi rồi À nó cứ cố tình hết à Mấy này nó chơi nó cứ cố tình hết rồi Ờ mấy này cố tình rồi cứ cố tình cố tình đi về cứ game nào cứ gặp mấy ông cố tình này mệt phải, đúng rồi game này thua rất đau rất đau đẹp đẹp còn như này là con gái đẹp chạy đi chạy đi chạy đi khỏe quá thằng nào đâu khỏe nó giả vờ mà ăn cân đào anh em ơi ừ. giả vờ tù thôi ta ta chết rồi chết hai tao rồi sơn tao của tôi rồi đó Thôi, sao ờ, rồi anh em ơi Mưa chưa, hết mưa chưa, đêm nay mưa chưa Mưa Đêm nay mưa chưa <laughs> À, hết sao rồi